Nỗ lực của số 14 đã giúp cho đội bóng của mình được hưởng một quả đá phạt góc. Đây là những tình huống mà các cầu thủ U22 Myanmar có thể tận dụng lợi thế về mặt thể hình của mình. Tết Aung là người thực hiện quả đá phạt góc cho Myanmar. Nguyễn và chúng ta chờ đợi là bàn thắng đã đến niềm vui của huấn luyện viên Michael Fassbender và đó là một tình huống hiếm hoi mà thủ thành Jorginho của U22 Timor Leste đã phán đoán sai tình huống băng ra không tốt của thủ thành này đã tạo điều kiện để cầu thủ mà áo số 3 Thết Hên Xuê mang về bàn thắng mở tỷ số rất quý giá cho U22 Myanmar. Hoàn thắng mà chắc chắn là huấn luyện viên Feiten Bayner đã phải chờ đợi rất lâu và đây là niềm vui của chiến lược gia người Đức. Sau rất nhiều những hình ảnh tiếc nuối của ông thì bây giờ chúng ta đã được chứng kiến ông ăn mừng. Hàng phòng ngự của U22 Timor Leste đã tỏ ra rất bi động trong tình huống phạt góc vừa rồi. Thế quả là họ để cho cầu thủ số 3 Ted Heinsoe lao vào dứt điểm cận thành dù cho có khá nhiều những cái bóng áo đỏ trong vòng cấm. Bây giờ thì U22 Timor Leste sẽ càng phải thi đấu khẩn trương hơn. không muốn phải nhận thất bại trong trận đấu này khi mà mình cũng đã thi đấu rất nỗ lực. Zenivio vẫn là Zenivio quyết định dứt điểm từ góc hẹp thì lại không hợp lý một chút nào. Quá hàm thể hiện kỹ thuật ở pha bóng vừa rồi tới từ Zenivio. Có tới hai cầu thủ áo đỏ đã sẵn sàng nhận bóng nhưng quyết định cuối cùng của số 11 là dứt điểm ở góc hẹp. Nguy cơ về thất bại thứ hai liên tiếp đang trở nên hiện hiện hơn với U22 Timor Leste U22 Timor Leste vẫn cho thấy sự kiên cường nhưng rõ ràng là họ thua kém đối thủ về mặt bản lĩnh. Sẽ là lần cooling break thứ hai trong trận đấu này dành cho hai đội. Lúc này thì nhiệt độ trên sân vận động Olympic có lẽ cũng đã dịu mát khi trời đang về chiều không còn là cái nắng gay gắt như là ở trong hiệp đấu đầu tiên nữa Bàn thắng mở tỷ số là thành quả xứng đáng với những gì mà U22 Myanmar đã thể hiện 15 phút ở phía trước sẽ là lúc mà họ phải bảo toàn lợi thế của mình và cũng có thể là nới rộng cách biệt để có một chiến thắng ấn tượng hơn. Đây là cầu thủ đã ghi bàn. Thết Hên Xuê. Chúng ta đang chuẩn bị được xem lại pha bóng dẫn tới bàn thắng của U22 Myanmar. Một tình huống phán đoán sai điểm rơi của trái bóng tới từ thủ thành Jorginho. Ngay sau trận đấu này thì vào lúc 19 giờ trận đấu thứ hai lượt trận thứ hai của bảng A sẽ diễn ra giữa hai đội tuyển U22 Philippines và U22 chủ nhà Campuchia. Trận đấu đó sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 và quý vị cũng có thể theo dõi các trận đấu của môn bóng đá nam SEA Games 32 trên ứng dụng VTV Go và kênh YouTube VTV Thể thao. Vẫn chưa có thêm một sự thay đổi nhân sự nào tới từ U22 Timor-Leste. Không biết rằng đó có phải là niềm tin mà huấn luyện viên Park Sung-tae dành cho các học trò hay là ông không có nhiều phương án để thay thế đây. Nhưng rõ ràng là U22 Timor-Leste đang cần một điều gì đó để có thể tạo nên sự khác biệt trong lối chơi của họ. Genivio Không được Những phối hợp chưa thực sự hợp lý của các cầu thủ U22 Timor-Leste Bóng khá tốt Hentes Aung à Vẫn là các cầu thủ áo xanh Chưa thể có một pha dứt điểm ông Thiha kỹ thuật của ông Thiha không được vừa mới vào sân nên ông Thiha vẫn còn rất sung sức khi mà U22 Timor Leste buộc phải đẩy cao đội hình thì đó cũng sẽ là cơ hội để U22 Myanmar có thêm nhiều cơ hội phản công hơn. Một bàn thắng cho đến lúc này có lẽ vẫn là ít so với những cơ hội rõ rệt mà U22 Myanmar đã tạo ra được kể từ đầu trận. Genivio lúc này đang thi đấu lùi sâu hơn anh cũng đã tham gia kiến thiết những pha bóng tấn công của các cầu thủ áo đỏ Mujinho cơ hội vẫn là cơ không được không thể có một tình huống dứt điểm tới từ Luis Ribeiro khi mà thủ môn phiêu thu của U22 Myanmar đã chơi tốt tình huống bật tường khá hay 갑자기 안 되기 때문에 어떻게 안 되지? 레시한테도 얘기해줘. Messi, kita mah boleh nih Clara, yang dulu lagi, ya nggak? Cepat. Stop, stop, Thời gian stop. chính thức của trận đấu còn lại 10 phút nữa. thắng đã đến với U22 Myanmar. Và nếu Đã. Dạ. kết quả này được giữ nguyên thì họ sẽ có được 3 điểm đầu tiên tại môn bóng đá nam của SEA Games 32 năm nay. Oliveira Ocelio thằng Mỹ Tibaleste vẫn không thể có được một cú dứt điểm như ý Mujinho nỗ lực của Mujinho là không thành công khi anh bị bao vây bởi hai cầu thủ áo xanh Stop, stop, stop, stop, stop. Trọng tài xác định là tình huống ném biên dành cho U22 Timor Leste đã có một tấm thẻ vàng vừa được rút ra tấm thẻ vàng vừa rồi là dành cho vị trợ lý của U22 Myanmar có lẽ ông đã có phản ứng với quyết định cho U22 Timor Leste được hưởng một tình huống ném biển. Zenibio bóng đang liên tục hướng tới vị trí của cầu thủ áo số 11 rất nguy hiểm chưa thể có một tình huống dứt điểm tới từ các cầu thủ áo đỏ bóng đã trở lại với U22 Timor Leste họ đang thi đấu khẩn trương hơn một cách rõ ràng Việc bố trí một số lượng khá đông các cầu thủ ở khu vực trung tuyến đang giúp cho Myanmar hạn chế phần nào lối chơi của U22 Timor Leste. Một tình huống phối hợp biên rất hay.